Bầu cử Quốc hội khóa 15, ông Trọng có tỷ lệ phiếu thuận thấp nhất trong tứ trụ. Hôm mùng 10 tháng 6, Việt Nam công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 10 năm với 499 người đắc cử, trong đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp, nhưng đạt tỷ lệ phiếu hợp lệ thấp nhất trong nhóm lãnh đạo tứ trụ kỳ này. Trong số 500 người được bầu có bí thư tỉnh Bình Dương, nhưng ông không được công nhận tư cách đại biểu vì bị cho là có vi phạm liên quan đến quản lý đất đai. Tỷ lệ số phiếu hợp lệ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là 93,23%, của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là 96,65%, của Thủ tướng Phạm Minh Chính là 98,74% và của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là 99,89%. Trang Việt Nam Net dẫn kết quả do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố cho biết. Tuy nhiên, Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết ông Nguyễn Phú Trọng, người tham gia quốc hội liên tục từ khóa 11 tháng 6 năm 2006 đến nay, đạt được số phiếu cao nhất tại đơn vị bầu cử số 1 ở Hà Nội với 557.717 phiếu bầu trong kỳ bầu cử quốc hội khóa 15 ngày 23 tháng 5 vừa qua. Ông Phúc trúng cử tại một đơn vị bầu cử ở thành phố Hồ Chí Minh với 622.908 phiếu, Ông chính trúng cử tại một đơn vị bầu cử ở thành phố Cần Thơ với 335.484 phiếu, còn ông Huệ trúng cử tại một đơn vị bầu cử ở thành phố Hải Phòng với 499.461 phiếu, theo thông tin của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Truyền thông Việt Nam cho biết tất cả 17 ủy viên Bộ Chính trị, 19 tướng lĩnh, sĩ quan ngành công an và 32 lãnh đạo cấp cao của quân đội đều trúng cử vào Quốc hội. Hội đồng bầu cử cho biết trong 499 đại biểu có 4 người tự ứng cử và 14 người ngoài đảng. Như vậy tỷ lệ người ngoài đảng trong Quốc hội khóa 10 năm là 3,6%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu phấn đấu là 25 đến 50 người, tức khoảng 5 đến 10%. Báo pháp luật online cho biết 4 người tự ứng cử chúng cử là ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Nguyễn Anh Chí, Chủ tịch Hội Huyết học và Truyền máu Việt Nam, ông Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh và bà Khương Thị Mai, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Nam Xuân Việt Nam. Ông Lương Thế Huy, một trong chín người tự ứng cử của cả nước, chỉ được 101.479 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 17,69% số phiếu hợp lệ, không trúng cử. Ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, đồng thời là ủy viên Trung ương Đảng, không được công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 10 năm, theo một quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia do bà Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban công tác đại biểu, công bố hôm mùng 10 tháng 6. Trang Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời bà Thanh cho biết rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang tiến hành kiểm tra, bước đầu đã xác định những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Dương và ông Trần Văn Nam, Bà nói bước đầu cho thấy ông Trần Văn Nam vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong thời gian đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam vi phạm về quản lý nhà nước nhất là liên quan đất đai. Nhận định về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15, tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Hà Nội nói với đài VOA rằng bầu cử ở Việt Nam nói chung là không có tự do, không có công bằng vì tất cả ứng cử viên đều do đảng chọn ra trước rồi dân bầu mà thôi. Gọi đảng cử dân bầu là như thế. Cũng từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân, một cựu ứng cử viên thất cử năm 2011, nói với đài VOA, Khi tôi ra ứng cử tôi mới thấy rõ một điều là về mặt chính trị, không một ai có thể làm được gì nếu không có sự đồng ý của đảng Cộng sản. Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam miêu tả cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 vừa qua là một cuộc bầu cử thành công trong đại dịch thể hiện niềm tin của nhân dân. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết hôm mùng 10 tháng 6 rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 10 năm và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,6%, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Việt Nam Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Giang Lận, hơn 1.000 người đi bầu lại. Hôm 6 tháng 6, hơn 1.000 cử tri ở một xã ngoại thành Hà Nội phải đi bầu cử lại giữa đại dịch COVID-19, chỉ vì Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của xã này gian lận phiếu bầu. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Trắng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, đã lấy 75 phiếu về để tự bầu, dẫn đến việc hơn 1.000 cử tri trong một tổ bầu cử của xã phải bầu cử lại Hội đồng Nhân dân, theo truyền thông Việt Nam. Việc bầu cử lại là do ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Trắng Việt, là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã tại đơn vị bầu cử số 4 xã Trắng Việt, đã có hành vi gian lận, báo VN Express loan tin. Đài truyền hình VTV cho biết, ông Nguyễn Xuân Hùng đã mang số phiếu trên về nhà riêng và gạch tên những ứng cử viên khác, chỉ để lại tên mình trên phiếu bầu, rồi nhờ người bỏ phiếu hộ. Vụ gian lận này khiến ông Hùng và ông Nguyễn Hữu Hoàng tổ trưởng tổ bầu cử đơn vị bầu cử số 4, bị khai trừ đảng, đài VTV loan tin. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Vũ Bình, một người quan tâm đến tình hình chính trị tại Việt Nam, nêu nhận định với đài VOA về việc hơn 1.000 người phải đi bầu cử lại giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang lan mạnh. Việc giám sát bầu cử không được sát sao nên để ra việc gian lận như thế, để rồi người dân phải đi bầu lại trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế này khiến người dân rất khốn khổ. Cá nhân những người gian rối bầu cử đã là đáng trách rồi, một lần đã đi bầu trong mùa Covid là đã căng thẳng rồi, nay Covid lại tăng cao, mà đi bầu nữa là điều đáng lên án, ông Bình nói thêm. Cũng từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với đài VOA rằng ở Việt Nam có cơ chế ở báo chí và người dân giám sát bầu cử, nhưng họ không dám không có động lực và cũng không ai thấy có lợi ích gì từ việc giám sát như như thế. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, việc một người đi bầu cho vài ba người, cho cả gia đình hay việc gian lận trong kiểm phiếu đã thường xảy ra, nhưng vấn đề là có bị phát hiện ra hay không. Có cơ chế để ngăn cái đấy, nhưng vì không có ứng cử viên tự do nên không ai có động lực để kiểm tra việc này. Các phóng viên cũng không dám đi theo dõi việc này vì mất việc như chơi. Trong trường hợp ở xã này, với hơn 1.000 cử tri đi bầu lại, không biết là do đâu. Có thể do dò rỉ thông tin ông chủ tịch mang 75 phiếu bầu về nhà và có ai đó tố giác thì lúc đó đã vỡ lỡ rồi nên đành phải kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng, tiến sĩ Nguyễn Quang ai nhận định. Hôm mùng 7 tháng 6,